để hiện che cột. Ví dụ ta muốn che cột là loại phòng, chúng ta sẽ chọn cột loại phòng. Sau đó vào menu Format, chọn Column và chọn hai Khi đó cột loại phòng sẽ được giấu đi. Để hiển thị lại, chúng ta cũng vào menu Format, chọn Column và chọn là in 2 Để xóa các ô, đầu tiên chúng ta chọn các ô cần xóa. Chúng ta vào menu Edit và chọn lệnh Delete. Khi đó, hộp thoại Delete hiện ra. Nếu ta chọn Shift Cell Left thì xóa các ô này xong sẽ chuyển các ô cũ từ vị trí trái qua Shift Cell Up là việc chuyển các ô vị trí dưới lên. Entire ra là xóa cả dòng và Inter Column Entire Column là xóa cả cột. Dù ta chọn là Shift Cell Left. Khi đó dữ liệu đây sẽ được tràn qua đây. Để đánh dấu khối, ta sẽ dùng chuột. Đích chọn vị trí đầu tiên và dùng chuột để kéo chọn vị trí cuối cùng. Khi đó chúng ta đã chọn được một khối để chọn cột và dòng, chúng ta sẽ lít vào đầu dòng cột, ví dụ cột C hoặc đầu dòng, ví dụ dòng số 4. Và để bỏ chọn dòng hay cột thì chúng ta chỉ cần lít vào vị trí bên ngoài. Để chèn cột hoặc dòng, đầu tiên chúng ta sẽ cột chọn cột hoặc dòng mà chúng ta cần chèn trước đó. Ví dụ tôi chọn là cột D. Khi đó chúng ta muốn chèn thêm một cột trước cột D, chúng ta sẽ vào Insert. Chúng ta sẽ chọn vào column và khi đó một cột sẽ được kèn. Để chọn kèn một dòng trước dòng số 3 chúng ta chọn dòng số 3 cũng vào insert và chúng ta sẽ chọn và round. Khi đó một dòng sẽ được kèn vào. Để xóa cột hoặc dòng, đầu tiên chúng ta sẽ chọn cột hoặc dòng cần xóa. Ví dụ tôi xóa dòng số 11. Sau đó chúng ta sẽ vào menu edit và chọn lệnh là delete. Khi đó dòng số 11 sẽ được xóa. Lưu ý là nếu bạn chọn dòng hoặc cột sau đó bạn nhấn phím delete trên bàn phím thì chỉ xóa nội dung của dòng đó thôi chứ không xóa dòng đó để thay đổi độ rộng của dòng hoặc cột mấy bạn đặt con trỏ ngay vị trí biên của cột giao giữa hai cột và chúng ta di chuyển để thay đổi độ rộng của cột hoặc giữa hai dòng để thay đổi độ rộng của dòng hoặc chúng ta thể vào menu là format chọn rao 2 để chỉnh độ rộng của dòng và column Y để chỉnh độ rộng của cột